Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng anh em quay lại với chuyên mục review một dàn máy sản xuất cửa nhôm hệ đến từ công ty Factor Việt Nam à, Và dàn máy sản xuất cửa nhôm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo Đó là dàn máy cắt nhôm hai đầu à, mang số hiệu 05S Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam Và đây là dàn máy sản xuất cửa nhôm giá rẻ dành cho tất cả những anh em nào với số vốn đầu tư còn ít và khối lượng công việc chưa nhiều à, Chúng ta có thể là Ờ, đầu tư những cái dòng sản phẩm như thế này và trên đây là một dàn máy cửa nhôm ờ, tương đối đầy đủ và cần thiết cho những anh em nào mới bắt đầu làm nhôm cũng như là muốn đầu tư cho mình đủ bộ máy để chúng ta sản xuất những cái bộ cửa nhôm hệ. Dàn máy này sẽ bao gồm một con máy cắt nhôm hai đầu, một con máy phai đầu đố, một con máy đột dập và một con máy nén khí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chi tiết trên ờ, tất cả bốn máy này để anh em có thể là nắm rõ. Nên sản phẩm đầu tiên trong một dây chuyền sản xuất cửa nhâm hệ đó là sản phẩm máy cắt hai đầu. Và đối với dòng sản phẩm hôm nay chúng ta xem em đã giới thiệu đó là sản phẩm máy cắt hai đầu 05S Megatech. Và nhìn ở phía bên ngoài thì anh em thấy máy được sơn hoàn toàn đó là sơn tĩnh điện và với màu đây là màu cà phê, màu à, độc quyền của thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam. Và anh em nhìn thấy thì máy được thiết kế với hai đầu máy như những dòng máy phổ thông thông thường khác. Với đầu máy thứ nhất là đầu máy cố định và đầu máy thứ hai di chuyển để anh em lấy kích thước cắt. Và máy sẽ cắt được hai góc 45 và 90 độ và cắt được những bản nhôm ờ, sinh pha này hoặc những hệ nhôm vách cạnh BMA và cả những hệ nhôm cỏ. Và trên máy với thiết kế bên ngoài với cốc lọc khí đây, tủ điện thì tủ điện to và hai nắp chụp bảo vệ trong quá trình chúng ta vận hành và sử dụng sản phẩm. Và máy sử dụng hệ thống thước là thước inox được nẹp nhôm và chỉ số của thước sẽ được khắc phi đây Đây là thước inox nẹp nhôm. Đây ạ. Và trục ray di chuyển trên đầu máy sẽ là trục ray phi 32 và đúc đặt đặt liền trên thân máy không có kê ạ. Và phía sau sẽ có hai giá đỡ nhôm đây ạ. Và điều đặc biệt trên dòng sản phẩm 05S này anh em có thể thấy với thiết kế thân máy to tương đối tương đối giống như dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08S. Và trên dòng sản phẩm này được thiết kế chuyển gốc hoàn toàn bằng ờ, bít tông hết, không sử dụng hệ thống bánh đà hay bánh răng nữa. Và trên ờ, dòng ờ, sản phẩm đầu máy sẽ được thiết kế với hai bít tông đẩy lưỡi, đó là một bít tông dầu và một bít tông khí đấy ạ. Trên máy thì vẫn được tích hợp vòi phun dầu làm mát ạ. Về thiết kế ở bên ngoài thì máy cũng sẽ tương tự như những dòng sản phẩm phổ thông khác Và đối với dòng sản phẩm này đang được uh, sử dụng hệ thống phiên bản cả điện một pha và ba pha nha Đối với dòng máy anh em đang xem đây là đang được sử dụng hệ thống điện một pha đã về thông tin uh, chi tiết của máy thì anh em có thể đón xem trong những video tiếp theo của kênh Máy Cách Nhôm Factor VN. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem về dòng sản phẩm ờ, thứ hai, đó là sản phẩm máy phai đầu đố tại công ty Factor Việt Nam. Và đối với một dàn máy sản xuất cửa nhôm giá rẻ thì anh em có thể lựa chọn cho mình một con máy phai đồ đố mang thương hiệu Megatech thân nhỏ cũng với màu ờ, sơn đây là màu ờ, cà phê ờ, đồng bộ hoàn toàn với màu sơn của thân máy 05 nè đây màu cà phê à, và dòng sản phẩm này thì hiện tại sẽ giúp cho anh em pha được tất cả các hệ nhôm trên thị trường à, với công suất motor đó là 3 kg và ừ, với cổ bi cao đó là 3 cổ bi và hệ thống màn điều khiển thì đặt ở phía bên trên và được tích hợp cả tiếng Trung và tiếng Việt để giúp anh em dễ dàng điều khiển. Trên máy thì sẽ có nắp chụp bảo vệ trong lúc anh em vận hành và dòng sản phẩm này vẫn được ờ, tích hợp điện một pha và ba pha luôn. Thì đối với dòng sản phẩm này hiện tại đang là điện 3 pha đã. 3 pha thì sẽ có cục chống đọc pha nha anh em. Đây dạ. hệ thống điện rất là gọn gàng và sử dụng thương hiệu điện của hãng Chin. Cả cả máy cắt và máy phai thì sẽ đồng bộ với nhau à, vì nó là cùng một à, đơn vị sản xuất nên chúng ta sử dụng rất là an tâm à, về vấn đề bảo hành bảo trì và trên sản phẩm này sẽ tích hợp cho anh em đó là vừa thay dao nhanh và vừa căn cử nhanh và tiếp theo bên đây sẽ là một con máy đột dập Máy đột dập này được à, thiết kế với tổng cộng đó là 13 dao và đây là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc à, với thiết kế đây là vòi giảm thanh này và một cốc lọc khí ở đây và có bàn đạp để anh em có thể là thực hiện các ờ, thao tác để dập các hệ nhôm sinh pha 55 và các hệ nhôm 55 phát cạnh và đây là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn luôn về chức năng chi tiết hoặc là chất lượng của thép thì chúng ta sẽ xem trong những video tiếp theo và để ờ, anh em có thể là sử dụng được tất cả ba cái dòng sản phẩm này thì bắt buộc chúng ta phải có kèm theo đây là một con máy nén khí. Thì máy nén khí này đang được ờ, sử dụng điện 3 pha và với dung tích chứa đó là 200 lít mang thương hiệu Pegasus với thiết kế motor lõi đồng hoàn toàn 100% và ba đầu bò giúp anh em có thể là nạp hơi nhanh hơn. Và khi anh em sử dụng dòng sản phẩm này thì sẽ được bảo hành theo trọn bộ dàn máy với số lượng đó là 2 hoặc là 3 năm tùy vào thương hiệu máy mà anh em mua đầu tư về xưởng của mình. Và vừa rồi là một dàn máy sản xuất cửa nhôm dành cho những anh em nào có số vốn đầu tư ít cũng như là khối lượng công việc tương đối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 thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.